đây xin chào tất cả mọi người em mình chiên thịt nha mọi người ơi rồi chào tịnh nhung nè khi đang làm rau để mà đây là rau ờ, rau muống xào nè chuẩn bị gia vị trước mới luộc xong còn đây là đang uh, chiên thịt chào tem 66 tịnh nhung xem hết chùm chú nha nè thịt chiên thịt chiên ờ, ngon bạn ừ, xài chiên nào xài cái đó đây là rau này kìa đây là giá đây là nước canh rồi đó Chị, chị Nhung chị Nhung kêu ờ, sang nhóm Zalo kêu mọi người dùng với chị Nhung à, chào Nguyễn Giang đó thịt ngon không bạn hơi tối các mọi người ạ đây tiếp tục là xào rau nha xào vô xả đó rau xào rau xào với giả nha mọi người Đúng rồi. thấy nêm gia vị nha các bạn thêm uh, ờ, ít mì chính nha đấy đang chia nữa bạn. ở ờ, nhà chủ yếu cái chảo này thôi chứ không có chảo to hơn nữa còn nó tả to tả to rau nhìn ngon không bạn xanh xanh chắc sắp kết thúc rồi chào Rocky TV chào Trịnh Nhung nè chào chúc hoa quả đó gấp rau ra dĩa luôn cho mọi người nè chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha tí nữa mình công khai video rồi mọi người à, chụp lại và gửi lại cho mình nha tí nữa mình đang công khai đã chứ bây giờ tí nữa ra cái này đang pha đang chế độ riêng tư tí nữa phát xong á rồi mình xin ờ, kết thúc ờ, video tại đây và hẹn gặp các bạn ờ, video mới nhất trên kênh nha và chúc mọi người buổi tối vui vẻ và một ngủ ngon miệng chào Phúc Anh nè thôi để nếu kéo Phúc Anh lại tí uh, cho Phúc Anh xem món món ăn nè rau xào nè mọi người cho mình một like đi tem 66 cho chúng một like tem, tem 66 cái con cái dạng chào Xuân Vlog nha tôi cố gắng giao lưu với mọi người một tí nữa Mm-hmm rồi mình xin kết thúc like tại đây nha chúc mọi người ăn cơm vui vẻ